nhưng mà nhớ không có được để lộ chuyện chị nhờ em trai biết nghe chưa biết rồi ủa mà chị biết cái vụ ông minh sắp cưới vợ qua hậu chưa biết rồi bữa hổm nghe bà sáu nói tôi mới biết hồi xưa ông minh cũng theo chị mà không có được mà ủa chị định bỏ ông khanh rồi lấy ai không lấy ai hết trơn á ở mình nên cho nó khỏe mà thôi đi về đi ông khanh nó nghi ngờ bây giờ đó <laughs> Về về Không biết mình làm vậy có đúng không nữa Cũng cầu cho anh lấy được vợ tay uống nước chanh em pha đi Nước chanh em làm ngon lắm á à, Cảm ơn cô nha <laughs> Không khách chi ừ, Ngon thiệt luôn á ừ. Nè Anh Minh Hả? Anh nghỉ tay đi Anh cho em một cái cuốc Em cuốc thử nha Hả? Cho em một cái cuốc em cuốc thử Thôi Được không á coi chừng chúng vô chừng đó nha ừ. em làm được mà ừ tôi giỏi quá ha ừ. biết làm luôn á ừ. <laughs> thì tôi làm tiếp nha anh minh hả em nghe tí nói á là anh hát hay lắm đúng không hả? anh minh hát cho em nghe đi hát hả thôi tôi tôi tôi, tôi sợ lắm tôi không hát cho người lạ này được tôi tôi tôi rung tôi không hát người lạ được đâu thật tôi rung lắm nè hả <laughs> em sẽ nắm tay anh cho đến khi nào anh hết luôn tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi... không sao đâu âm hát hay lắm anh hát cho em nghe đi ôi cô cô cô, cô đừng có nắm tay tôi tôi nữa tôi tôi tôi, tôi sợ lắm tôi không có hát được đâu thành công rồi tôi chỉ là một gà ngó chỉ biết trên môi nở nụ cười dù cho nhân gian lời cay đắng nhưng khi ai cần sẵn sàng giang cánh tay hey ôi ai ca sao mà hay quá <laughs> cái gì vậy người ta đang hát tự nhiên xuất hiện rồi đâm hơi ờ, cái bài này cái bài sao nghe lạ quá chú à, à, cái bài này là chú với thằng minh là hùng lại sáng tác cái bài này để chào mừng khách mới <laughs> dạ hàng gì nó không có trên vua tao be à. vậy nó mới không đụng hàng chứ dạ. con mà cái bài này là hợp với lại thằng minh à con cam đi đâu mà giờ này mới về à? mấy lần ăn nhậu là toàn là ngồi đầu tiên không á à thì à, đi chơi với em quýt ủa quýt là đang đi chơi với út điệu mà ờ à, <laughs> lẩu sôi kìa lẩu gì ngon vậy Em. à, hả em nghe anh minh khoe á là anh ca hát hay lắm đúng không <laughs> anh hát cho em nghe đi à, thì không phải mình à, minh đờ nói đâu mà cả làng này đều biết là <laughs> anh á là âm nhạc đầy bụng nói chung thì nhớ không nhiều khoảng ba bốn ngàn bài hát vậy thôi à, đạo cụ biết được à, đàn guitar đàn ọt này, piano này kia này bài ơi tự dạ. quảng cáo hoài người ta ở từ xa tới dạ. người ta nghe danh tiếng của mình thì bữa nay mình biểu diễn cho người ta coi đi hát đi hát đi đó, dạ, đúng rồi đi. đó chung hai ừ biểu diễn luôn ừ Ờ, uống ly ờ, muốn uống gì mày uống lấy tinh thần em mời anh <laughs> đó nè đó bây giờ anh sẽ hát theo tâm trạng của anh luôn nha cái bài này là hát xong rồi biết nha hey tiền khô cháy tôi cũng do cược banh trời ơi đá banh sao bị thua hoài cuộc đời tôi đây suối quá thua hoài thì kiếm đâu ra chết cha cuộc đời thằng ca sao con hey. để có những hạt gạo thơm ngon cho chúng ta ăn người nông dân phải ngày đêm cày sâu cuốc bẩm làm việc rất vất vả đó vì vậy chúng ta phải biết quý trọng hạt gạo và cây lúa dạ yeah. em biết cây lúa đó là làm đến bia cho mình uống hàng ngày phải không đại ca không Ủa, cái cây lúa mà làm bia đó đó là cái lúa mạch còn cái lúa là lúa gạo lúa chúng ta ăn hiểu chưa ờ, <laughs> dạ. ờ, chiến hữu <laughs> dạ chiến hữu ờ bị bắt tay tiền nợ hả <laughs> trời ơi thiếu chút xíu thôi mà làm gì ghê với mình cũng là bà con chòm sớm nhỏ tới lớn rồi bán anh em xa mua láng giềng gần mà mới thua có một trận nè <laughs> ờ, mai mốt đi rồi tôi kiếm tiền tôi trả hết cho lỗi cổ nó như hưu câu cổ đẹp cái gì mà đẹp anh thấy là không có đẹp em để cái tóc y chang cái tóc bà ngoại đi ruộng nguyệt dạ con chào thím năm ủa thằng minh nó ngủ hả con dạ ảnh vừa uống thuốc xong rồi ngủ cảm ơn thím qua uống nước nha lâu nay á thím tưởng nó là thằng khờ thím gạt thím lợi dụng nó trời ơi giờ cảm thấy thím hối hận quá à. nguyệt con ráng làm bằng cách nào lấy được minh cho con nó là người tốt lắm đó Thím gạt ảnh hả? Vậy nè Thím kể cho con nghe Ôi hay quá con ơi Ôi. Hay quá Ủa Thím Năm ơi Con cá chê chứ không phải cá lóc Thôi chứ con thả nó nha, tội nghiệp luôn á Ôi mà giờ cá chê cá lóc gì Thím con làm tốt Đưa đây Đưa đây rồi có rồi có rồi có chiếc nhẫn rồi à, minh ơi Canh uống đi uống đi uống rượu đi uống cho nóng khoan sao á bò cái thật anh kỳ lắm ai mà tiếp anh cái bò à thiệt hả à, đó đó đó đi rượu đây cho em hả cho đó Trời, uống đi à nó gì đâu trời ơi cái nhà mới lớn vậy mà có một phòng mà ha xong rồi tối ờ, tía má ngủ đâu cưng má ngủ với em còn tía ngủ ngoài phản nè chưa cha lớn nha mà còn ngủ với má nữa hả trời ơi dễ thương quá trời ơi bụng chết dễ thương gì à. À. chết rồi tỷ rồi không được rồi không được rồi ngồi đi nóng quá nóng quá không ấy ờ, mình vô trong cho nó mát nha em nha đi đi dạ đi, ờ, ờ, thanh đi, ở vô trước đi em em đi tắm cho nó thơm tho rồi em vô trời ơi đang nóng mà còn tắm nữa hả dạ trời ơi nóng chịu gì nổi trời tắm mà chờ lâu lắm đó nha tắm nhanh lên nha dạ. em vô phòng chờ trước nha dạ. em mà tắm lâu quá là anh vô anh tắm chung cưng nha dạ. <laughs> vô nha yeah. đợi miên điện thoại một cái alo chị nghe nè lẹ đi lẹ đi tôi câu nãy giờ rồi đó xấu quá để anh làm lại cho nhưng mà chị bận một chút xíu em gán câu giờ giùm chị nha trời thôi thôi thôi khách khứa gì phi quay lẹ đi chị biết rồi nhưng mà chị cũng sắp xong rồi ráng đi một chút nữa à mệt ghê rồi rồi rồi rồi chị biết rồi mà vậy đi nha trời anh làm gì vậy tôi làm giống trên đây nè anh ơi em còn có một mắt à alo không hả vợ tôi còn ở tiệm không ok ráng giữ chân nữa cho tao nghe chưa nghe chưa à yên tâm đi tao mà xong rồi tao chuyển hàng qua cho mày bảo đảm còn y nguyên luôn vậy nha <laughs> lâu quá bà nội làm cái gì á chứ cha ai giống chồng mình về vậy chết chết chết chết chết tiếng em về tiếng em về em về thì kể tí em chứ nói à, anh là người yêu của em thôi đâu có sao đâu không, không phải làm gì quýnh quán vậy không phải tí chồng tôi á chồng tự, tự nhiên cái có chồng vậy đừng gạt tôi nha ủa sao nó đi làm mà ở nhà rồi ai nhậu đây ủa thủy sao em nói em đi làm mà ở nhà rồi ai nhậu đây dạ à, bữa nay em được nghỉ sớm bạn chỗ làm mà tụi nó về rồi sao ờ chồng đi chơi chim về sớm vậy dám gạt tôi nhớ mặt tôi chưa Ờ, xui quá vậy trời Không có chồng con thủy xuất hiện gài được tụi nó ông nội nó ý ý con sừng. đâu cũng có địch hết vậy Đó, anh thấy cái đám ruộng tôi nó vuông dứt nó đẹp ghê không? Tôi mà bán là tôi tiếc đứt ruột á. Chỉ tại mua cái xe hơi, thiếu có ít tiền mà phải bán thôi. Hả? Nó bán ruộng, mua xe hơi thiệt á hả? Ờ. À. Ngon à nhan à, bình thường thôi đây đây vô đây đứng đây đi mát rồi à. đó ai anh mình nói chuyện ủa mà Trời. Dạ. anh biết lái xe nào tôi đâu có biết lái mua là cho thằng rể nó lái tôi muốn đi đâu thì tôi nhờ nó chở mà chủ yếu là vợ chồng nó chạy thôi chứ tôi từ nãy giờ tôi chạy xe hơi hai bánh tôi quen rồi hả có xe hơi hai bánh hả anh là xe đạp á anh vui tính thiệt á <laughs> bình thường thôi thằng rể của anh á đúng là chuột sao nếp tôi nghe anh nói tôi thương rể tôi lắm thì anh mua cho thằng rể anh chiếc giống vậy đi thì đó mấy bữa nay hai chồng nó xin tiền tôi Đặng mua anh chiếc xe bò chở lúa mướn kiếm tiền anh Bữa nay dứt khoát tôi phải cho tiền nó mua Thôi tôi về nghe anh ơi Gì nữa anh Còn cái vụ đám ruộng tôi thì sao <laughs> Nói với anh chứ Tôi mua xe bò hết tiền rồi Thôi anh kiếm người khác bán đi anh Nè Nãy giờ là Nói xạo nói giỡn cho nó vui vậy thôi Sao nói xạo Tại em dám nói thiệt giờ thì sao À bây giờ nói thiệt nha cái đám ruộng này á là tôi lén vợ tôi tôi bán đặng tôi lấy tiền tôi đưa cho con nhỏ kia nó hả anh nói thiệt vậy đó hả tôi nói thiệt anh nghe, hồi nãy tôi còn cân nhắc tính mua mà giờ tôi nhất quyết tôi không mua đâu anh kiếm người khác bán đi Ê! Ê! trời ơi là trời chả đang phân dân định mua rồi tự nhiên nói thiệt chi cho chả đổi ý không thèm mua nè giờ bán cho ai đi trời